Xin chào tất cả mọi người à, Hôm trước thì à, do yêu cầu các bạn trẻ thì à, chú ấy có làm bài nhạc đi thì hôm nay vừa rồi tôi có tập bài thần thoại tập trên kèn thì hôm nay tôi sẽ à, viết luôn nhạc kèn saxophone kèn của saxophone thì và cuối cùng tôi sẽ à, dành tặng cho các bạn chưa biết gì về nốt nhạc tôi sẽ viết bài cảm âm để cho các bạn à, có thể tự tập theo kiểu là mình nhìn vào chữ mình đọc không phải nhìn nốt nhạc học nốt nhạc thì rất lâu và mất thời gian và đây là bản nhạc dành cho kèn saxophone và bây giờ tôi sẽ sướng âm đọc qua một lần và sau đó sẽ chỉ các bạn từng nốt và tôi sẽ đọc trước <clears throat> bài này là đang được à, rất chi được giới trẻ thích nghe rất à, phiêu lãng mạn là mi về La si do re mi La la son la son re mi La la son re mi fa mi Em cứ nốt re Rê vào đây re đồ hay hơn Nó đồ không Đồ nó trắng thì nghe nó không bằng thêm một đôi luyến hay là la son về mi fa mi re do là mi re si là nó re này thì châm rôi ngân ra một chút nó là tròn la tròn này thì ngân bốn nhịp si là lại đầu đây à, hồi tống quay dấu quay lại lại đầu là mi si là si do re mi là la son la son re mi là la son re mi fa mi re do là mi si la sao số này một bỏ số hai si la là si do re mi do si son là do re mi mi là si do re mi do si son là do re do do quay lại bên trên này à là si do re mi do si son là do re mi mi là si do re mi do si son là do re bỏ qua đoạn này hai này là do re do do là si do re mi do si son kết đô si la son si la この前皆さん私の YouTube にあ紹介時にあの音楽サクソフォンサクソフォンできるから皆さんあのサクソフォンの音楽 のビデオやって、うん、できました正しい返事はできるそれで皆は面白い言って作ってくださいあサクフォン音楽のソフォン音楽のオープン、それでオープンです。 それで、日本語で、おとぎですね。おとぎ。それで、最後は、うん、音感があります。皆さん見て、あ見てくださいね。 rất nhạt cho kèm là sốt saxophone các bạn thần thoại thì à, cả cảm âm mà cả bản nhạc thì à, mọi người xem mà thấy à, thú vị hay là động viên cho quyết tiếp tục làm clip clip tiếp theo video tiếp theo cho hấp dẫn để kênh phát triển thì mong mọi người nhờ mọi người xem like và chia sẻ và đăng ký kênh à, xin chân thành cảm ơn mọi người thì nhà h ほどは、えっと、宮の音符 ô おとぎの音符と音感皆さんにあげましたあおも見て面白いビデオ だから皆さん見てライクと登録してくださいよろしくお願いいたしますどうもありがとうございました皆さんまたねまたねバイバ何か無理そうにまたね頑張る次回何か頑張るのよ